sia lu ko muôn ro bo ya lu chi lu lu cho có lửa nó tiền lu lu có chỉ cần fear upon te kaya tu nei chi jo la ko te yo to ku i tsu lu cha kề lũ đua sa lối gió xa cả lùm bề mê sa lối gió tê cả gió tu nên chỉ rồi lỡ có thế